À, xin chào anh em nhé Đấy, cái video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái cách chơi tài xỉu bịp Đấy, cái mẹo chơi tài xỉu mà anh em à, đến sân chơi thì anh em chỉ cần luồn được một, một hột vào sân chơi hoặc anh em có thể luồn được bộ hột thẻ vào thì anh em sẽ có những cái tỷ lệ chiến thắng lên tới 100% nhé đó thì ờ, có anh em nào đã chơi đã từng chơi qua cái bộ hột tài xỉu này rồi thì là anh em sẽ thấy được cái hiệu quả của nó cái bộ đồ chơi tài xỉu này thì uh, bên tôi mới uh, nhập về những cái hàng lô mới đấy nói chung là bao lỗi cho anh em đấy, bao lỗi cho anh em thì anh em uh, cứ bị lỗi thì anh em có thể một đổi một nhé đó. thì uh, ngay sau đây tôi và tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái bộ đồ chơi này còn anh em nào chưa biết thì anh em có thể xem video đấy, anh em đặt hàng thì anh em gọi điện tư vấn 24 trên 7 đấy, hai số điện thoại trên màn hình thì ờ, anh em nào đã dùng qua bộ này rồi anh em biết thì anh em nào chưa biết thì là cái giới thiệu luôn cho anh em đây là chính là cái bộ hột tài xỉu báo dung bốn mặt thì cái bộ tài xỉu báo dung bốn mặt này khi mà anh em sân chơi thì anh em chỉ cần luồn được một hột vào thôi nhá anh em chỉ cần luồn được một hột này vào thôi thì là nó sẽ có tỷ lệ báo cho anh em chuẩn xác đến 100% trăm thì ờ, cái bộ hột này thì bên tôi làm bao soi dọi cho anh em bao nước muối cho anh em bao uh, bao nam châm cho anh em nhé đấy anh em có thể muốn mua bán qua lại bên tôi thì là anh em sẽ thấy được cái cách mà bên tôi bán hàng đấy, cách bên tôi uh, giao cho anh em những cái đồ chơi hay là những cái món hàng nó hiệu quả như thế nào nhé đấy thì không nói nhiều nữa giờ vào test cho anh em đấy thì test cho anh em thì không cần phải ba hột đấy cái hột tài xỉu có dung bốn mặt này Đấy, khi mà anh em chơi thì nó báo chuẩn cho anh em chuẩn xác cho anh em thì những chén nào anh em đánh những chén nào anh em không đánh thì đó là tùy anh em thì đây chính là cái bảng dung của nó Đấy, thì về con nhất nó sẽ dung một dung về con nhị nó sẽ dung hai dung và con ba con bốn nó sẽ không dung đó năm dung ba cái 6 dung bốn cái nhé Đấy đây chính là cái ờ, bộ tài xỉu báo dung mà nó hiệu quả cho anh em lên tới 100% trăm thì 100% là như nào thì bây giờ tôi vào tôi test cho anh em này Đấy, trước khi vào chơi thì anh em có thể bật bật cái nút này lên Đấy, bật cái nút này lên Đó. thì cái máy này nó báo rung rất là êm Đấy, rất là à, rất là êm và rất là nhẹ nên là tôi phải cầm trên tay tôi mới cảm nhận được để dưới bàn này thì không thể nào mà cảm nhận được nhé đấy thì bây giờ tôi test cho anh em này này là hai dung này hai dung là con nhị đúng không anh em mở nhị cho anh em này đó nhị lên tới chuẩn xác đến 100 phần trăm cho anh em luôn nhé một dung này có nhất này anh em này có nhất này Đấy, có nhất đúng không Đấy, không dung này không dung thì tất nhiên là có sẽ có ba bốn rồi ba bốn thì anh em đánh được anh em cũng đánh được Đấy, anh em có đầu việc ở trên tay thì là anh em cái chén nào lợi cái chén nào chuẩn xác thì anh em đánh nhé đó có văn tứ một hai ba bốn bốn dung này bốn dung thì là có lục mở lục cho anh em này đó rất là chuẩn xác đây đây chính là cái bộ ờ, tài xỉu có dung bốn mặt một tài xỉu có dung chuẩn xác cho anh em lên tới 100 phần trăm đấy thì anh em nào mà muốn ờ, sở hữu cái bộ ờ, tài xỉu có dung bốn mặt này